Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh thông tin về chia sẻ đầu tư của Đào Nguyễn Official Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn cái câu hỏi là à, mình à, nếu mà mình là nhà đầu tư cá nhân mình có nên chạy theo những cái cơn sốt đất hay không thì à, để à, chia sẻ về cái câu hỏi này thì mình sẽ tìm hiểu à, tại sao à, nó lại sốt đất ha và cái hiện tượng sốt đất là như thế nào cái ờ, sốt đất là cái hiện tượng mà tăng giá trong một cái thời gian rất là ngắn à, và đa phần à, cái việc mà sốt đất xuất hiện từ cái việc mà hiệu ứng của đám đông khi mà bạn à, nghe cái thông tin ở đâu nó có một cái dự án nào đó à, sắp là chủ đầu tư lớn nào đó đang chuẩn bị à, làm một cái dự án tại khu vực đó và đất đang tăng hàng ngày ví dụ ngày hôm nay bạn nghe bạn không quan tâm nhưng ngày sau bạn nghe tăng 10 phần trăm ngày hôm sau nữa bạn nghe là tăng thêm 10 phần trăm nữa tự nhiên bạn sẽ phải suy nghĩ và khi bạn cứ nghe những cái thông tin như vậy và làm kích thích cái lòng tham của mình ha và mình à, cảm thấy rằng là nếu mình mình không mua mình sẽ bị tiếc à, mình sẽ bỏ mất cơ hội cơ hội đó là cơ hội rất là tốt và khi mà đâu đó các bạn mà môi giới mà không có ờ, không có tâm họ sẽ thúc bạn hạ à, push bạn và khi mà bạn à, mua à, đi xuống đó mà ngay cái thời điểm mà nó đang xuống đất thì bạn sẽ cảm thấy cái việc mà mình phải mua cho bằng được à, không thôi là lỡ cơ hội và khi mà bạn đặt tiền bạn mua thì coi như là bạn đã là người à, đu đỉnh ha và khó có thể là thoát ra à, tại sao mà nó xảy ra những cái cơn sốt đất như vậy và ai là cái người mà có thể làm những cái cơn sốt đất như vậy ha thì thật ra là nó những cái nhà đầu, người đầu cơ họ um, sẽ dựa vào những cái ờ, thông tin à, có thể rằng là cái thông tin đó cũng chỉ là à, một cái chủ đầu tư nào đó họ đến họ à, một cái ờ, một cái tỉnh một cái khu vực nào đó họ sẽ xin xem xét cái dự án hoặc ví dụ như là hôm trước bạn có nghe một cái dự án sân bay ở Bình Phước gì đó thật ra là cũng có cái việc là những cái chủ trương ha và xem xét cái chủ trương cái việc mà xem xét với cái việc mà thực hiện nó rất là lâu và cũng có thể là nó sẽ không xảy ra nhưng cứ những người đầu cơ họ dựa vào những cái tin đó và những nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể nào tiếp cận được những cái thông tin chính xác hoặc là những cái người mà có thể trả lời chính xác cái việc đó là có hay không thì họ sẽ bị uh, những cái người đầu cơ đó họ làm uh, những cái nên với những thông tin họ uh, sẽ làm những cái việc như sau à, thật ra là khi mà khi mà có thông tin và họ sẽ chuẩn bị à, làm cái việc đó thì họ sẽ à, đổ tiền họ thu gom tất cả những cái bất động sản ở quanh cái khu vực đó họ mua hết họ mua khoảng là số lượng rất là nhiều ha tại vì khi mà họ mua những cái số lượng như vậy và mua hết gần hết như vậy thì họ mới nắm được à, những cái miếng đất ở trong tay và họ sẽ bắt đầu thao túng giá thị trường khi mà tung cái giá ra thì có thể là họ sẽ bán từ tay này qua tay kia mà hoặc là họ sẽ bán họ sẽ mua của những cái uh, dân ở khu vực đó và họ sẽ bán uh, họ sẽ mua và họ sẽ bán cho một người khác cũng là người của họ và họ cứ mua đi bán lại như vậy và mỗi lần mà mua đi bán lại họ sẽ đẩy lên một cái mức giá mới à, thật ra là cũng không có cũng là tiền của họ họ sẽ từ tay trái chuyển qua tay phải nhưng mà những cái người mà ví dụ như là bị uh, bị những cái cái cơn sốt ảo đó kích thích ha tạo à, làm cho mình cái cảm thấy là uh, cái lòng tham nổi lên thì sẽ bị rơi vào cái cái vòng xoáy uh, của những cái nhà đầu cơ như vậy và khi mà họ rút ra khỏi thị trường thì những cái người đầu tư nhỏ lẻ là cái người phải chịu cái hậu quả à, là mua cái giá rất là cao và không thể thoát hàng được không thể nào ra hàng được mà không có thể là những cái người dân tại khu vực đó sẽ là cái người mà bị chịu uh, bị rơi vào cái vòng xoáy luôn tại vì khi họ bán họ bán và họ thấy cái cái cái đất của họ tăng lên hàng ngày ví dụ hôm nay tăng lên phần trăm, mai tăng lên phần trăm, máu tăng lên phần trăm nữa ví dụ như vậy họ cảm thấy họ tiếc quá thì họ phải đi vay nặng lãi hay là mượn nợ ở tất cả mọi nơi để họ mua lại chính cái miếng đất của họ hoặc là họ thêm tiền để mua thêm miếng nước ha tự nhiên khi mà ừ. lòng tham xảy ra thì họ nghĩ rằng là à có thể một thời gian ngắn nữa thôi thì mình sẽ giàu to về cái việc mà đầu tư như vậy và không ngờ rằng là bị cuốn vào cái à, vòng mà của những cái người đầu cơ họ tạo ra như vậy mà khi họ hút ra thị trường thì mình không thể nào bán được tại vì giá nó quá ảo à, không thể nào bán được tại vì à, cái khu vực đó nó không có một cái cơ sở gì gì để mà có thể tăng giá được mà người ta tới người ta xem xét về dự án thôi chứ người ta thực sự chưa làm rồi hạ tầng cơ sở cũng chẳng có gì cả khu đó cũng không có gì để, để phát triển thì làm sao khi mà những cái người đầu cơ đó họ rút đi rồi thì những cái cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đó không thể nào bán lại được tại vì không có nhu cầu không ai mua để làm gì cả thì lúc đó là nếu bạn là những cái người mà nhà đầu tư đi lao theo những cái cơn sốt ảo như vậy bạn sẽ uh, phải trả giá rất là đắt ha nếu mà bạn phải vay mượn à, và không thể nào trả nổi thì có thể bạn sẽ bị mất mất tiền ha tại khu vực như vậy rồi um, thực ra là những cái cơn sốt ảo như vậy thì họ uh, làm giá và mỗi uh, một khi họ đã tạo những cái cơn sốt tại một cái vị trí nào đó thì họ rút đi họ sẽ qua một nơi khác để họ làm cái điều đó cái việc đó nó không có một cái giúp ích gì cho thị trường ha không giúp ích gì cho thị trường bất động sản cũng không có tạo được cái điều kiện sản xuất hay là cơ hội kinh doanh gì cho bất kỳ một ai thì cái việc đó nó cũng không có hay cũng không có tốt đẹp gì nên là mình cũng không nên là lao theo cái việc đó ha rồi thực ra là cái nguyên nhân mà gây nên cái sốt ảo đó là cái quy hoạch của trên tỉnh hay là quy hoạch ở cái ở cái khu vực đó nó không thể nào những người dân à, không thể nào tiếp cận được ví dụ bạn ở tỉnh xa bạn đến một cái nơi nào đó bạn đầu tư thì bạn cũng không biết được cũng không tiếp cận được à, và chỉ đó là chỉ những cái thông tin thôi và cái việc mà mình mua theo cái tin đồn như vậy thì rất là nguy hiểm và cái à, cái thứ hai đó là cái à, việc đầu tư phát triển cái dự án à, tại những cái à, khu vực lân cận à, những cái đô thị ven thành phố thì nó càng phát triển ha và bạn à, khi mà bạn à, đầu tư thì bạn chỉ nên à, tìm kiếm những cái chủ đầu tư lớn có uy tín đã từng làm những cái dự án và đã đã giao được nhà hay là giao được những cái sổ cho những cái nhà đầu tư thì bạn hãy nên đầu tư và cái việc mà là khi hoặc là khi mà dịch bệnh xảy ra này một số nhà đầu tư họ sẽ nghĩ rằng là à mình nên theo phong trào à, ví dụ như là hôm trước có những cái phong trào là mua những cái farm à, để làm à, second home hoặc là làm nghỉ dưỡng à, khi đầu tư như vậy thì à, thực ra là khi mà đầu tư ở tỉnh thì cái à, giá trị nó cũng thấp khoảng là vài trăm triệu tới một tỷ trở lại thì nghĩ rằng là à với một tỷ đó mình có thể là mình có một cái căn hay là một cái lô đất mà à, đẹp đẹp ở à, một cái tỉnh nào đó ha để có thể là mình sẽ làm farm hoặc là second home để bán lại đầu tư nhưng mà những cái nhà đầu tư như vậy ha cũng đua theo phong trào cũng không tìm hiểu được là cái đất đó có thể là đất ờ, có thể chuyển đổi thành đất ở hay không hay là đất lâm nghiệp hay là đất ờ, trồng cây ngắn ngày nếu mà là đất không thể nào chuyển đổi được tại vì thật ra là nó có quy hoạch hết trơn nó có hết bạn phải lên à, trên à, tỉnh hay là trên cái phòng đô thị của tỉnh để bạn hiểu bạn à, hỏi rõ xem rằng là cái à, lô đất đó có thể là chuyển đổi được hay không à, thì bạn à, mới có thể xây nhà được à, mới có thể là xây những cái farm được còn khi mà bạn à, mua những cái đất mà lâm nghiệp á, hay là những cái đất mà trồng cây ngắn ngày hoa màu thì khi mà không chuyển đổi được mà khi mà nhà nước làm à, rõ cái vấn đề đó ra thì có thể là bạn sẽ bị mất tiền à, đó là những cái việc mà mình khi mà mình nhà là nhà đầu tư à, mình đi à, mua thì mình phải nên hiểu thị trường phải nên hỏi tất cả những cái chuyên gia à, họ sẽ tư vấn cho mình ha có nên mua hay không chứ đừng nghe à, là đẹp hay là về cái cái cái những cái người mà chủ đầu tư hay là những người đầu cơ họ sẽ nói những cái điều tốt đẹp về cái dự án đó nhưng mà thật ra khi mà bạn không chuyển đổi được thì giá trị đất của bạn nó so với cái cái, cái số tiền của bạn thì nói chung là số tiền của bạn việc mà mua như vậy nó quá đắt à, tiếp theo đó là mình sẽ nói về cái việc là có nên chạy đua à, chạy theo những cái cơn sốt ảo đó hay không và những cái ờ, lời mà chia sẻ của những cái ờ, cái cô giới mà không có tâm đấy hay không ha mình phải xem xét rằng là thực ra là cái cái cái việc mà sốt đất đó, đó là hệ quả của cái việc mà là uh, ở uh, mình cũng sẽ thấy được cái cái hệ quả là mình sẽ bị mất tiền hoặc là dân địa phương cũng sẽ bị mất tiền à, và cái cái đó nó cũng thành đó nó hoặc là khi mà mua như vậy mà không bán được nó bị treo ở đó à, và cũng không thể nào dù bạn ở tỉnh khác bạn đến địa phương đó bạn mua bạn không bán được mà dân địa phương họ cũng không thể nào mà sử dụng được cái đất đó thì làm coi như là treo hết tất cả thuộc khu vực như vậy nhưng thật ra là nó cũng không có cái uh, việc mà là tốt gì và nếu mà là bạn là nhà đầu tư bạn dùng cái đòn bẩy tài chính để đầu tư vào những cái cơn sốt như vậy thì khi mà bạn mất cái khả năng à, chi trả thì coi như là bạn sẽ bị mất tiền à, và về lâu về dài thì về nền kinh tế vĩ mô hoặc là à, về nền kinh tế tại cái khu vực địa phương đó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái việc mà là à, những người đầu cơ họ làm những cái cái cái ờ, cơn sốt như vậy à, thì ờ, để mình ờ, là mình có thể là liên hệ tới địa phương hoặc là mình sẽ không mình hỏi những cái thông tin khi mà mình nghe một cái thông tin về sốt như vậy ha thì mình sẽ có thể là hỏi những cái môi giới tại thị địa, địa phương đó xem rằng là thông tin đó có chính xác hay không và nó nếu nó chỉ là những cái à, tin đồn hoặc là những cái việc mà là họ đến họ khảo sát để mà như ờ, để mà có thể là làm dự án hay không thì mình phải à, xem xét thật kỹ trước khi mà à, lao theo những cái cơn sốt như vậy ha đó là một vài cái thông tin tôi muốn chia sẻ đến các bạn mong rằng là cái việc đi đầu tư của bạn sẽ gặp nhiều may mắn và đạt được cái lợi nhuận cao xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo